Xin chào các bạn Trong bài hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách móc một cái mẫu khăn quàng cổ như thế này Trên thân khăn nó sẽ có những cái họa tiết móc đang xen lẫn nhau Mẫu này thì có thể phù hợp cho mọi lứa tuổi Các bạn có thể thay đổi màu để phù hợp cho cả nam lẫn nữ Mình làm dạng khăn ống nên dễ sử dụng ha Các bạn có thể luồn vào Nó sẽ tạo ra được một cái độ dày để mình có thể giữ ấm được toàn bộ phần thân cổ thì bây giờ mình sẽ đi vào hướng dẫn chi tiết ở đây mình sử dụng len miêu cốt tông cuộn 125g sợi len của mình là mát S và chữ đỏ và độ dày của sợi len là 1.75 cho đến 2 mm kim móc ở đây mình dùng kim 4.0 mm những bạn nào mà không có cái mẫu kim giống mình á các bạn có thể so sánh đầu kim mà các bạn có so với sợi len ha thì đầu kim của mình khi đưa vào so sánh với sợi len nó sẽ có độ dày gấp đôi sợi len mũi móc của mình nó sẽ được mềm mại hơn ngoài ra thì mình còn dùng kéo cắt len bây giờ mình sẽ tiến hành móc đầu tiên thì sẽ tạo cho mình một nút móc và kéo len qua vòng tròn sau đó kéo sợi len dài để thành một nút từ đây móc lên cho mình một sợi dây móc xích thì tùy vào sở thích của mỗi người nếu các bạn muốn phần thân khăn của mình nó được dài dặn hơn các bạn sẽ gây cho mình cái sợi xích này có cái chiều dài gấp đôi so với chiều cao phần cổ ở size mà các bạn cần móc còn những bạn nào mà muốn phần thân khăn của mình nó mỏng và gọn gàng các bạn sẽ móc cho mình cái chiều dài sợi xích này cao bằng cái phần cổ là được ha và lưu ý tổng số mũi xích này chia cho 5 nó sẽ dư được hai mũi nha thì đối với mẫu này ở đây mình sẽ móc lên tổng cộng là 52 mũi móc xích 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 sau khi đã móc cho mình được 52 mũi móc xích ta nối hai đầu dây lại thì nó sẽ có được một cái độ cao bằng với độ cao phần cổ ở size mà các bạn cần móc nè những bạn nào mà muốn móc mỏng thì các bạn có thể móc cho mình một nửa cái này ha từ đây tiếp tục móc lên 3 mũi móc xích chân móc thứ 52 móc một mũi kép đơn móc tương tự cho các chân móc còn lại cho đến chân móc cuối cùng nha ta sẽ có 52 mũi kép đơn vào 52 chân móc khi các bạn móc đến gần cuối hàng nè ở cuối hàng nó có cái sợi len thừa này thì khi móc gần các cái chân móc cuối cùng các bạn móc luôn sợi len thừa này vào trong mũi móc để ta cắt len không phải giấu len nhiều ha đây gặp đôi lại nè mình sẽ có được một cái chiều cao bằng với cái chiều cao của phần cổ tiếp tục móc lên cho mình hai mũi móc xích và quay ngược đầu móc lại ta sẽ có được tổng cộng là 52 chân móc cho vòng móc thứ hai thì ở cái hàng móc thứ hai này các cái chân móc này nè thì chân đầu tiên các bạn sẽ đâm kim luôn cho mình vào chân móc và ta móc vào đó một mũi kép đơn vào chân móc đầu tiên ha được mũi kép đơn vào chân đầu tiên rồi chân kế tiếp thay vì móc vào chân móc các bạn sẽ không móc vào chân móc mà móc cho mình một mũi ngoặt ngoài thì mũi ngoặt ngoài các bạn sẽ làm như sau ha ta tiến hành lấy len lên trên kim trước nè sau đó thay vì các bạn móc vào chân móc ta sẽ không móc vào chân móc mà đưa cho mình cái thân chân móc của cái mũi móc này lên trên kim đâm xuống dưới và đưa lên trên nè thì thân chân móc đã ở trên kim rồi móc vào một mũi kép đơn ta sẽ có được một mũi ngoặt ngoài nè lồi lên như thế này làm tương tự cho mình bốn chân kế tiếp ha thì thay vì móc vào chân móc không móc vào chân móc đưa thân chân móc này lên kim móc vào một mũi kép đơn tiếp tục chân kế bên cũng tương tự một mũi ngoặt ngoài vào thân chân móc kế bên đưa thân chân móc lên kim nè móc vào một mũi kép đơn tiếp tục mũi ngoặt ngoài thứ tư và mũi ngoặt ngoài thứ năm sau khi đã hoàn tất được 5 mũi ngoặt ngoài vào 5 thân chân móc phía dưới thì các cái mũi móc của mình nó sẽ lồi lên như thế này 5 mũi ha thì tiếp tục 5 mũi kế tiếp các bạn sẽ móc cho mình các cái mũi ngoặt trong thì mũi ngoặt trong nó sẽ làm ngược lại so với mũi ngoặt ngoài thì mũi ngoặt ngoài của mình nè cũng lấy lên ha mũi ngoặt ngoài thì ta sẽ đưa cái thân chân móc này lên trên kim tạo ra mũi ngoặt ngoài còn đối với mũi ngoặt trong thì các bạn làm ngược lại lấy len sau đó đưa cái kim xuống phía dưới đẩy cho mình cái thân chân móc kế bên xuống dưới kim đây lúc này nó nằm ở dưới kim rồi nè khi ấp ngược lại nó sẽ nằm ở trên kim ha móc vào đây một mũi kép đơn ta sẽ có được một mũi ngoặt trong nè làm tương tự cho mình bốn chân kế tiếp ha không móc vào chân móc mà đưa kim xuống phía dưới đẩy cái thân chân móc kế bên xuống dưới kim móc vào đây một mũi kép đơn ta có mũi ngoặt trong thứ hai tiếp tục ngoặt trong thứ ba đẩy thân chân móc xuống dưới một mũi kép đơn mũi ngoặt trong thứ tư và mũi ngoặt trong thứ năm sau khi đã móc được 5 mũi ngoặt trong liên tiếp thì lúc này ở phía trên của mũi ngoặt trong nó sẽ có một cái đường g khi ta úp lại thì nó sẽ là mũi ngoặt ngoài nè nó lồi ra bên ngoài còn khi mà mình móc cái thương phẳng á thì nó sẽ nằm ở bên trong ha đây nằm bên trong nè tiếp tục các bạn sẽ móc xen kẽ cho mình năm mũi ngoặt trong rồi thì năm chân kế tiếp sẽ móc mũi ngoặt ngoài ha thì mũi ngoặt ngoài nè lấy len lên kim sau đó đẩy cái chân móc này đẩy thân chân móc này lên trên kim ha tiếp tục mũi ngoặt ngoài thứ hai nè mũi ngoặt ngoài thứ ba mũi ngoặt ngoài thứ tư và mũi ngoặt ngoài thứ năm có được 5 mũi ngoặt ngoài rồi thì xen kẽ sẽ là 5 mũi ngoặt trong nha các cái mũi móc của mình nó sẽ xen kẽ lồi lõm như thế này móc tương tự cho mình xen kẽ cho đến cuối hàng thì sau khi mình đã móc xen kẽ được đến cuối hàng cái họa tiết móc trên thân khăn của mình nó sẽ như thế này thì cuối hàng sẽ còn dư lại một chân móc nó sẽ giống như chân móc đầu tiên các bạn sẽ đâm kim cho mình luôn vào chân móc móc vào đây một mũi kép đơn thì cái số dư hai mũi mà mình chia cho tổng số xích này nè nó sẽ là cái chân đầu tiên và chân cuối cùng tiếp tục móc lên hai xích và quay ngược đầu móc khi quay ngược đầu móc thì chân đầu tiên lưu ý các bạn sẽ móc cho mình vào luôn chân đầu tiên nha chứ ta không móc mũi ngoặt trong ngoặt ngoài thì chân đầu tiên mình sẽ móc một mũi kép đơn vào chân đầu tiên trước vào đây ha đây là chân đầu tiên nè từ chân thứ hai trở đi các bạn sẽ móc cho mình mũi ngoặt ngoài tức là ở phía dưới mình móc mũi ngoặt gì thì ở phía trên mình sẽ móc mũi ngoặt đó ha ta móc mũi ngoặt ngoài thì các bạn tương tự đưa thân chân móc ngoặt ngoài này lên trên kim sau đó móc vào đây một mũi kép đơn tiếp tục mũi ngoặt ngoài thứ hai ngoặt ngoài thứ ba mũi ngoặt ngoài thứ tư và mũi ngoặt ngoài thứ năm như vậy là mũi ngoặt ngoài của mình nó sẽ tạo ra những cái đường gân dài ra nè kéo dài ra thì tiếp tục mũi kế tiếp sẽ là mũi ngoặt trong ha các bạn sẽ móc cho mình vào năm thân chân móc này mỗi thân chân móc sẽ móc các cái mũi mặt trong nè đưa xuống nè móc vào đây một mũi kép đơn tiếp tục mặt trong thứ hai đẩy thân chân móc xuống dưới kim mũi mặt trong thứ ba mặt trong thứ tư và mũi mặt trong thứ năm thì cái họa tiết ở ngoài trong nó cũng tạo thêm một cái đường gân thứ hai ha nó sẽ xen kẽ với nhau nè từng lớp từng lớp nè thì các bạn sẽ làm tương tự cho mình cho các cái chân móc còn lại cho đến cuối hàng ta sẽ có năm ngoặt ngoài và năm ngoặt trong xen kẽ cho đến cuối hàng ha móc đến cuối cùng thì sẽ móc luôn vào chân móc một mũi kép đơn vào đây sau đó sẽ móc cho mình thêm nhiều hàng móc tương tự như vậy và các bạn có thể móc cho mình tầm khoảng 5 đến 6 hàng móc tương tự như vậy để mình có thể kéo dài được cái đường gân của mình ra hơn ha sau khi các bạn đã móc cho mình được 6 hàng móc xen kẽ với nhau thì lúc này họa tiết trên phần thân khăn nó sẽ như thế này nó sẽ xen kẽ với nhau ha và có những cái đường gợn sóng nè thì tiếp tục từ hàng móc thứ bảy móc lên hai mũi xích và quay ngược đầu móc lại tương tự như các hàng bên dưới thì chân đầu tiên móc luôn vào chân móc một mũi kép đơn lúc này mình sẽ đổi vị trí cho nó tức là cái chân phía dưới móc mũi gì thì các bạn sẽ móc ngược lại ở đây móc mũ mặt ngoài nè thì bây giờ mình sẽ đổi lại thành mũ mặt trong ha đưa thân chân móc mặt ngoài này xuống dưới kim nè móc vào đây một mũ mặt trong tiếp tục mũ mặt trong thứ hai vào thân chân móc mặt ngoài mặt trong thứ ba mũ mặt trong thứ tư mũ mặt trong thứ năm khi móc mũi ngoặt trong thì nó sẽ có một cái đường g ở bên trên ha tiếp tục được mũi ngoặt trong vào năm chân của mũi ngoặt ngoài rồi thì chân kế tiếp là chân móc của mũi ngoặt trong mình sẽ móc mũi ngoặt ngoài ha đưa thân chân móc lên kim móc vào mũi kép đơn nè tiếp tục ngoặt ngoài thứ hai ngoặt ngoài thứ ba vào thân chân móc của mũi ngoặt trong phía dưới mũi ngoặt ngoài thứ tư mũi ngoặt ngoài thứ năm như vậy là các cái đường móc của mình nó sẽ đổi vị trí cho nhau rồi ha nó sẽ nằm so le với nhau nè các bạn sẽ móc tương tự cho mình cho đến cuối hàng sau đó mình cũng móc tiếp tục 5 hàng móc nữa và năm hàng móc này nó sẽ theo cái hàng móc đầu tiên mà mình móc ở đây nha tức là nó sẽ có cái kích thước bằng với cái cụm phía dưới nè đây thì sẽ móc lên cho mình tổng cộng là 6 hàng móc xen kẽ với nhau sau khi đã móc lên cho mình tổng cộng là 6 hàng móc ha thì lúc này cái họa tiết trên thân khăn của mình nó sẽ xen kẽ với nhau nè từ hàng móc kế tiếp mình sẽ tiến hành đổi vị trí tương tự như từ hàng móc thứ bảy ha ta cũng gây nên hai xích và quay ngược đầu móc lại chân đầu tiên nhớ là móc vào luôn chân móc nha từ chân thứ hai nè đổi vị trí thì đây là mũ ngoặt trong móc cho mình mũ ngoặt ngoài tiếp tục ngoặt ngoài thứ hai mũi ngoặt ngoài thứ ba vào thân chân móc ngoặt trong phía dưới và tiếp tục mũi thứ tư mũi thứ năm ta có được 5 mũi ngoặt ngoài các cái họa tiết trên thân khăn nó sẽ nằm caro với nhau nè móc tương tự cho đến cuối hàng và móc thêm cho mình nhiều hàng móc như vậy nữa cho đến khi cái chiều dài của phần thân khăn đạt được cái chiều dài mà các bạn mong muốn những bạn nào mà muốn phần khăn của mình quấn một vòng quanh cổ thì móc cho mình chiều dài này rộng hơn vòng đầu mà các bạn cần móc còn những bạn nào mà muốn cho cái chiều dài thân khăn quấn quanh hai vòng mình sẽ móc gấp đôi so với vòng đầu là được nha thì số đo vòng đầu mình có để ở phần mô tả các bạn có thể nhấp vào phần mô tả để tham khảo số đo vòng đầu sau đó móc chiều dài của thân khăn như vậy là khi các bạn móc cho mình thêm nhiều hàng móc phần thân khăn của mình nó sẽ có các cái họa tiết xen kẽ lẫn nhau nó sẽ đan xen vào nhau ha thì bây giờ mình sẽ tiến hành nối lại mẫu khăn này của mình muốn làm dạng khăn ống quấn một vòng thôi nè nên lúc này khi tay gặp đôi hai đầu móc lại nó sẽ tạo ra được một cái độ rộng rộng hơn so với vòng đầu của sai mà các bạn cần móc thì bây giờ mình sẽ nối lại hai đầu thì cách nối hai đầu đơn giản hơn ha các bạn sẽ đặt cho mình cái hàng móc mà mình móc xích đầu tiên lên bên trên thì đây là cái hàng móc mình vừa kết thúc nè đâm kim vào cái đường móc này ha giữ nguyên đầu kim nè ta sẽ đâm kim vào cái hàng móc móc xích đầu trước mình sẽ đâm kim vào chân đầu tiên của cái hàng mà ta móc xích đầu ha sau đó đồng thời đâm kim vào chân kế tiếp của cái hàng mà ta vừa kết thúc nè hai chân móc song song với nhau và móc vào đây một mũi dời tiếp tục vào hai chân kế tiếp ha của cái hàng móc xích đầu với chân song song với nó của hàng mình vừa kết thúc móc vào đây một mũi dời tương tự nè chân kế tiếp hai chân móc song song móc vào một mũi dời các bạn sẽ đẹp tương tự cho mình cho đến cuối hàng sau khi đã nối cho mình được hai đầu khăn lại thì mình sẽ có được một cái khăn ống như thế này họa tiết trên thân khăn ha khi sử dụng thì các bạn có thể luồn vào và mình có thể nhúng cái phần khăn này xuống cho nó vừa sát với phần cổ hoặc cách thứ hai các bạn có thể gập đôi cho mình cái phần khăn lại khi mình đeo vào cổ thì gập đôi lại giúp phần khăn của mình được gọn gàng hơn ha chúc các bạn thành công